Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em một cái dòng 31 của ngoại hạng Anh nữa Thì trước khi mình vào nhận định cho anh em Thì mình sẽ đi sơ lược về những trận mà ngày hôm qua mình đã nhận định cho anh em Thì ngày hôm qua mình có nhận định cái trận Arsenal và thằng Southampton cho tất cả anh em Thì anh em cũng biết ngày hôm qua mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo là thằng Arsenal và làm tài và làm thêm Arsenal chấp góc thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo tài nè anh em gãi mã kèo Arsenal và anh em húp được cái mã kèo Arsenal chấp góc và Arsenal chấp góc hiệp 1 và chấp góc full trận thì nói chung qua cái trận Arsenal thì anh em chia đều kèo mà mình nhận trên video cho tất cả anh em ra thì anh em cũng vẫn lãi nha thì tối hôm nay có cái trận Leeds và Fulham và Liver và Nottingham Forest nữa thì um, mình sẽ công bố kết quả sau ở cái video sau cho tất cả anh em thì bây giờ mình sẽ tiến vào nhận định thêm cho tất cả anh em một cái trận uh, dọc 31 ngoài hàng Anh nữa nha thì giống như anh em đang chơi bên ngoài quả thầu quả cò thì anh em không có thể chơi được những cái mã kèo mà giống như cái trận Arsenal mình nhận định cho tất cả anh em giống như cái trận Arsenal này mình nhận định mình cho anh em nằm gốc thì anh em chơi ngoài quả thầu quả cò thì anh em không có thể vào được những cái mã kèo tài gốc hoặc là Arsenal chấp góc nè thì bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đăng ký một cái trang anh em có thể chơi được những mã kèo đó và anh em có thể kiếm được lợi nhuận nhờ những mã kèo đó nha thì cũng sắp cuối mùa giải rồi mình cũng đã nói ở rất nhiều video trước sắp cuối mùa giải nhà cái nó đưa cái mã kèo ra rất là khó đá cho anh em luôn thì bởi vậy mình mới khuyên anh em đăng ký trang để anh em có thể chơi được những mã kèo gốc hoặc là nó chấp cao quá anh em chờ ra sân trong vòng 5 đến 10 phút này anh em vào kèo thì nó sẽ tỷ lệ thắng cao hơn cho tất cả anh em luôn thì bây giờ mình sẽ vào cái trận nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa thằng Bournemouth và thằng West Ham diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 4 là ngày chủ nhật nha anh em. Thì bên phía Bournemouth ra sân với cái đội hình là 4411 còn bên phía West Ham chơi với sơ đồ là 433 thì um, bên phía uh, còn vị trí trên bảng xếp hạng thì anh em thấy thằng Bournemouth đang đứng vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng và có 33 điểm sau 31 vòng đấu trong khi đó, West Ham đang có vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng và có 31 điểm sau 30 vòng đấu. Thì West Ham đang kém những đội này một vòng đấu. Hiện tại là West Ham đang có một cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng rồi nha anh em. Tuy West Ham mới có 31 điểm nhưng mà West Ham đang kém những cái đội này một một trận đấu thì ờ, West Ham có thể có một cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng rồi. Còn trong lịch sử trong những trận gần đây nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía Bournemouth trong năm 10 trận gần nhất thì Bournemouth đã thắng được 5 trận và để hòa hòa một trận và để thua 4 trận nha anh em. Thì nói chung cái phong độ của thằng Bournemouth nhiều khi lại còn đang tốt hơn những cái đội khác rất là nhiều trong cái mùa giải này. Còn bên phía West Ham thì anh em thấy West Ham đang có cái phong độ dần quay trở lại um, vị thế năm xưa nha anh em thì anh em thấy West Ham trong cái chuỗi mà 10 trận gần nhất thì West Ham đã thắng 5 trận nè để hòa 4 trận chỉ để thua đúng một trận trước thằng Newcastle với tỷ số 5-1 thôi anh em thấy West Ham mới vừa có một cái chuỗi trận của Cúp C3 nha anh em thì West Ham đã tiến vào cái vòng bán kết của Cúp C3 thì anh em thấy vừa rồi West Ham mới thắng thằng Gen trên sân nhà của mình với cái tỷ số là 4-1 trong khi đó lượt đi West Ham để hòa với tỷ số một đều nhưng mà lượt về West Ham thắng với 4-1 và để cầm hòa trước Arsenal với cái tỷ số là hai đều thì anh em thấy West Ham đang được có một cái phong độ nhất định quay trở lại rồi nha anh em. Bởi vậy anh em thấy West Ham trong những trận gần đây cũng đá rất là tốt. Còn à, trong cái lịch sử đối đầu á, thì anh em cũng thấy trên phần phần màn hình thì trong lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất nè. Ờ, thì trận gần nhất trên lượt đi của ngoại hạng Anh dòng loại 22 dòng loại 22 2022 2023 thì West Ham đấu trên sân nhà của mình đã thắng thằng Bournemouth với cái tỷ số là 2-0 nè. Đó. Còn trước đó nữa, trước đó trên cái chấm giao hữu thì ờ, năm 2020 thì West Ham có đẩy thua thằng Bournemouth với cái tỷ số là 5-3 nè. Trước đó nữa thì West Ham thắng 4-0 và trước đó nữa thì hòa. Thì anh em thấy trong cái tỷ lệ tỷ lệ đối đầu gặp nhau á, thì anh em thấy West Ham đã thắng hai trận và để hòa một trận và để thua một trận trên cái trận giao hữu giao hữu thì mình sẽ không bàn tới cái trận giao hữu đó nha anh em thì giao hữu West Ham nó sẽ không đá thật mà nó chỉ đá chơi thôi bởi vậy nó mới thua với tỷ số là 5-3 thì mình sẽ tiến vào cái trận lượt đi của thằng à, cúp ngoại của giải ngoại hạng Anh và trận đó trên sân nhà West Ham West Ham ăn với tỷ số là 2-0 thì anh em thấy trong cái trận đó lượt đi á thì uh, trong hiệp 1 West Ham đã thắng với cái mã kèo là một trái rồi vào hiệp 2 thì West Ham sẽ nâng lên tỷ số là 2-0 thì trong trận đó West Ham được lợi thế sân nhà nhà cái đưa ra dưới mã kèo là West Ham đang chấp với mã kèo 1 trong trận đó luôn nha anh em thì anh em thấy phút thứ 45 là West Ham được hưởng trái penalty mới vào được cái ba mã tỷ số là 1-0 và phút thứ 90 West Ham lại vào thêm 1-0 nữa thì West Ham này đa số nó ghi bàn thắng ở những phút bù giờ không nha anh em thì anh em thấy hai bàn thắng ở cái nằm hai phút bù giờ 40 cộng 1 nè 90 cộng 2 thì anh em thấy West Ham nó chỉ ghi bàn thắng đúng hai cái phút bù giờ của cuối hiệp 1 và cuối trận thì anh em thấy trong trận rồi góc nó chỉ nghiêng về bên phía West Ham thôi chỉ có một mình West Ham có 5 góc và bên phía thằng à, Bournemouth không có góc nào thì anh em biết cái sự áp đảo của thằng West Ham trong cái trận vừa rồi nó mạnh như thế nào đó, West Ham chỉ có mình West Ham có góc nhưng mà trong khi đó thằng Bournemouth không có một quả góc nào và thẻ vàng nằm bên phía Bournemouth không nữa mới ghê chứ anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này cho tất cả anh em để anh em có thể biết kèo anh em đầu tư nha thì trong cái trận này nhà cái đưa ra với cái mã kèo là West Ham và thằng Bournemouth này đã đồng và tài xỉu 2,25 thì giống như anh em đã thấy trong cái lịch sử của hai thằng này nó gặp nhau ít nhất là hai bàn thắng trở lên thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là tài 2 rất là ok cho tất cả anh em luôn thì tại sao anh em vào cái mã tài 2 mà hiện tại kèo nó đang là tài 2,25 thì giống như Giống như mình đang chơi trang nè, mình có thể chờ trận đấu ra sân 7 đến 10 phút thì kèo nó sẽ tụt xuống tài xỉu hai quà thì lúc đó anh em vào cái mã kèo tài hai thì cái tỷ lệ anh em sẽ quà kèo và anh em ăn nó sẽ cao hơn. Còn anh em vào 2,25 nếu mà nó ra sân nó giữ với tỷ số một đều hoặc là hai không thì anh em lại bị thua nửa kèo còn mình thì mình đây mình hòa kèo đó cái tỷ lệ mình đây mình lợi thế hơn anh em ở cái phần mà mình đang chơi trang mình có thể lựa kèo và mình có thể chờ kèo hạ xuống mình mới vào thì cái tỷ lệ mình sẽ nó ăn cao hơn anh em đang chơi ở ngoài qua thầu qua cò thì à, mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong trận này luôn thì mình có chốt trên màn hình cho tất cả anh em là bốn cái mã kèo để anh em có thể đầu tư đây thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là thằng West Ham thằng West Ham à, đá đầu đó. anh em còn có thể đầu tư thêm cùng một cái mã kèo là xỉu trong cái trận của thằng West Ham nè đó. thì anh em thấy trong những trận gần đây nhất của thằng West Ham đá nó yêu cầu nó ăn được một bàn thắng là nó sẽ thủ nó thủ cứng ngắc luôn anh em bởi vậy anh em nên đá đội xỉu của West Ham tại West Ham đang chơi một cái chiến thuật mới là giống như của thằng Roma vậy anh em ăn một bàn là bắt đầu quằn quằn quằn đó nó sẽ không thì có ghi bàn nữa mà nó sẽ quằn nó kéo giãn đội hình ra đó bây giờ anh em có thể vào cái mã xỉu một được xỉu trong hiệp một thôi nha xỉu trong hiệp 1 không nằm xỉu nguyên trận nha anh em anh em cứ nằm xỉu trong hiệp 1 và anh em nằm thêm một cái mã tài gốc cho mình đây thì đợt này West Ham chơi khách còn thằng Bournemouth lợi thế được sân nhà thì bởi vậy anh em vào cái mã tài gốc thì, thì sẽ lợi thế cho tất cả anh em hơn và anh em chọn thêm cái mã tài gốc hiệp 1 nữa đó tài góc hiệp 1 4.5 thì anh em cứ vào thêm chiếc mã tài góc hiệp 1 nữa quan trọng là hai cái mã kèo tài góc này anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò anh em không có thể vào được những mã kèo góc này bởi vì mình mới phiên tất cả anh em rất là nhiều cái video rồi trong video nào mình cũng đề cập tới cái vấn đề là mình phiên tất cả anh em nên đăng ký trang anh em sẽ chơi được một cách nó hiệu quả hơn giống như anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò không có những mã kèo góc cho tất cả anh em chơi nhưng mà anh em còn phải bị kê kèo nữa bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em nên đăng ký trang để anh em chơi một cách hiệu quả nhất thì anh em nào mà muốn đăng ký trang hoặc là muốn vào nhóm của mình để chơi được những cái mã kèo nó nhiều hơn và lợi thế hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với cái Zalo của mình đó là 0937072613 nè hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm để anh em có thể nhận được nhiều mã kèo hơn và để anh em đầu tư luôn nha. Thì đến đây mình cũng sẽ kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau.